nay là cái ờ, na bở là, là, là một cái năm mà thời tiết nó khắc nghiệt nên là ừ, nó mất mùa rất là là, là, là, là nghiêm trọng nhưng mà riêng gia đình nhà tôi thì dùng cái phân Silic này thì thì ờ, tôi thấy là nó vẫn cứ đạt cái năng suất rất là là là là, là, là cao và bà nói to lên chưa ạ mà <coughs> tôi thấy là nó sẽ thu hoạch sớm hơn so với lại những cái nhà mà không dùng phân Silic ấy vâng thì à, tôi thấy là nếu như vậy thì cái căn cứ của cái sản lượng như năm nay thì tôi thấy là là, là gia đình nhà tôi là sẽ thu hoạch là sẽ được ừ, cao hơn là mọi năm. Vâng. vâng. Bởi vì giá thành năm nay nó rất là cao. Giá thành rất vâng. cao. Vâng. Cao vâng. hơn mọi năm. Vâng. vâng. Thế những cái vườn khác mà dùng phân thường thì na tại thời điểm này quả sẽ bằng ừ, em à, tôi thấy là cái à, những nhà mà không dùng phân hữu đích thì hiện giờ có những cái vườn mà quả nó vẫn còn rất là non vẫn còn non và vâng, nó non nó chưa chưa chưa già mà nó chưa chưa cho thu hoạch à chưa cho thu hoạch vâng vậy thì dùng phân Sinic của mình thì la sẽ được thu trước vụ khoảng như thế này nó, thì cũng phải trước khoảng độ nó cũng phải ờ, thu trước được khoảng nửa tháng nửa tháng vâng vâng, vâng. như vậy so với là cái dùng cái phân thường vâng vâng vâng chúc mừng bạn vâng giá giá nó sẽ cao hơn mà mình dễ bán hơn ừ. thì trước đây thì uh, dùng phân thường ấy thì mình được uh, khoảng bao nhiêu tấn đấy gần nhất là cái cây nó như thế ừ. em à, có mấy cây rồi tí em cho chị xem những cái cây mình phát vào bên trong gốc ừ. em lòng một cây ở ngoài nhưng bây giờ cái cây viên còn đẹp hơn à. đẹp hơn những cái cây à. vâng. những cái cây mà nó bị vàng lá đấy đấy vàng lá mà nó sắp vàng chết lá, đấy. nó sắp chết vâng. nhưng mà mình sợ là nó chết thì mình phải trồng ké thêm một đấy, cái cây con đấy, vào đấy trồng ké vào đấy thì dùng cái phân phân là nó nó lại lại những cái cây mà sắp chết thì nó lại hồi lại nó lại đẹp như, như cây bình thường thậm chí còn đẹp hơn đúng vâng. và nó lại vẫn ra quả vâng. cho mình khi bình thường vâng. Ừ. không về được ra đây được thu trước vụ khoảng độ nửa tháng các bạn ạ à, dùng phân Zinix thì sẽ được thu trước vụ khoảng nửa tháng và sau đây thì à, mời các bạn đến với một quy trình là hướng dẫn tỉa la tỉa quả trong giai đoạn mà la đang thu hoạch như thế này Đấy. và một số bí quyết để giúp cho la được à, năng suất chất lượng cao hơn và ngày hôm nay video này chúng tôi thực hiện trên vườn của nhà bà Đỗ Thị Hương ở địa chỉ tổ một khu Đồng Minh tổ một khu Đồng Minh dạ, phường Phương Đông thành phố Uông Bí phường Phương Đông thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đây em vâng. Tỉa... từ từ vâng à, vâng thưa bà là trên một cây này à, chúng tôi dự đoán là nó đeo khoảng độ chắc phải năm 50 quả. 50 quả. Vâng. Và lai à, gồm nhiều thế hệ từ những cái quả mà à, đang mở mắt à, rất to chuẩn bị thu hoạch. Đấy. Đấy ví dụ như cái quả kia này, vâng. quả kia là đang chuẩn bị thu hoạch này. Từ những quả đây này, quả đây này, trên đây. Đây đây đây đây. Đây. Đây những cái quả này đang chuẩn bị chắc là chỉ ngày mai ngày kia là là, ngày... là được thu. Vâng, vâng. Ngày mai ngày kia được thu thì lại có rất nhiều thế hệ la. Đấy, lại có những cái quả ví dụ như là những quả như thế này là đang chuẩn bị là giai đoạn là, là, là sắp, giai đoạn sắp, mở mắt sắp mở à. mắt vâng. đấy thế rồi lại có những cái giai đoạn đây lại có những cái thế hệ quả như thế này đây các bạn này đây quả như thế này đấy thế và sau đó thì lại có những vâng, thế hệ kế cận kế cận đây đây đây này đấy đây đấy thế rồi lại có thế hệ kế cận này nữa thế hệ bé này nữa đấy và vẫn có hoa một số cây vẫn đang có hoa đang À, đang sắp à, lở Vậy thì à, để đảm bảo cho một cái năng suất cao và mình có cái thu hoạch la thường xuyên Thì sau đây chúng ta đến với một bí quyết là hướng dẫn tỉa quả trên vườn của nhà bà Đỗ Thị Hương à, Vâng, bây giờ thì mình thực hiện luôn đi ạ Bà vâng. vừa thực hiện, bà vừa giới thiệu nói để cho bà con học tập ờ, những cái quả mà trên một cành này nó có hai quả thì mình có thể tỉa đi một quả bé mà xấu này đấy quả là tỉa, vâng, tỉa, một, tỉa quả. Đi một quả vâng. còn cái quả nào mà nó cân nó đẹp thì mình có thể để lại thì vâng. những cái quả nó to là mình để lại vâng. còn những cái quả nào mà nó bé mà nó đây. vẹo và sau này nó để không cắt, cắt chậm thôi để cho vâng. bà con đấy, nhìn thì nhé. là như cái quả xấu này thì là mình sẽ tỉa bấm cái này đi Đấy. cắt đi luôn à, cắt đi đấy. luôn và đây cái quả đây, này mình cũng đối với bấm cái đi. quả này thì mình ừ. ở, trên đây thì cũng có, có hai quả hai quả vâng quay gần vào đây hai quả nhưng mà cái quả này nó xấu đấy vâng, nó méo nó vẹo thì mình nên để cho tỉa bớt đi đấy đấy mình tỉa bớt đi các bạn nhé để, tiếp tục này thì đấy, à, đấy. tương tự những cái cành ấy cũng thế quả nào mà nó vẹo nó xấu thì mình tỉa nó đây trên đây thì nó cũng có cái à, cái cành này nó cũng có hai quả đây các bạn này nó có hai quả như thế này quả đấy thì có thể để cho chị tỉa cái quả bên này rất là kia đây đây nó có chỗ này đây, nó có ba quả cái quả này đi các em vâng đấy ba quả nhưng mà nó thưa đấy, nhau thì mình vẫn để được vâng. nhưng nó mà cái... cân cân quả là mình để được còn quả nào nó vẹo hoặc những cái cành vâng. mà nó nó ấy thì mình tỉa nó đi vâng đây những quả và này. với những cái hoa này thì nó ra thì quả nó sẽ không được đẹp thì mình cũng nên tỉa cái cái hoa này mình cũng vâng. bỏ đi các bạn này để cho đỡ phải nuôi đấy hoa. để nó đỡ phải nuôi hoa nó đỡ mất dinh dưỡng vào đây đấy đây trên cây nó có rất nhiều thế hệ quả như thế này đấy. đây cái cái ờ, cái kỹ thuật chăm sóc la và tỉa cành khi mà những cái cành mà không cần thiết từ từ từ, từ. Mình... vâng những cái cành răm như thế này thì mình có thể không cần thiết đi. thì mình tỉa vâng, đi bởi vì tập cành trung mà nuôi quả nó... bởi vì cành này sang năm thì nó sẽ không mang quả vâng. vâng. cho nên là phải bỏ những cái cành vâng, răm à, hầu như là cành bé là... cành xấu vâng. còn từ từ nhé từ từ này đây, đây những cái cành mà nó cành không cần thiết là không cần thiết này. thì mình cũng lên đấy, đấy. cũng nên tỉa đi này vâng. đấy. đấy những cái cành như này là mình sẽ tỉa nó đi đây đấy, đấy. cắt chậm cắt chậm đấy để cho bà con thấy cắt chậm đấy, đấy. thì mình sẽ tỉa nó đi để cho nó thoáng cây vâng nó, nó sẽ tập trung vào nó nuôi quả là quả nó sẽ lớn hơn Đấy. rất nhiều quả bé đây nhỉ vâng. ở đây có nhiều thế hệ quả rất là đẹp cành này mình cắt cắt chậm cắt chậm vâng. đây những cái cành như thế này thì sang năm nó sẽ không mang quả các bạn này mặc dù nó như này nhưng mà sẽ không mang quả cành vâng. vâng. thì mình nên à, cắt những cái cành này đi à, vâng à, thưa bà Hương thì ở đây để giúp cho bà con phân biệt giữa cành răm và những cái cành mà sinh sản để ra quả thì mình phân biệt như nào ờ, cái cành ờ, có khả năng ra quả là như những cái cành này là sang năm là đến thời kỳ mà tháng riêng ấy thì mình sẽ bấm nó để nó khoảng độ khoảng 10 phân, phân thôi 10 phân nó sẽ phát đầu qua đây là vâng. có quả ở đây đấy vâng tức là những cái cành mà vâng. nó mập đấy những cành mà mập, mập và, và nó đẹp nó như thế này thôi nhưng mà ít nữa nó nó từ giờ đến cuối năm là cành nó sẽ to phải bằng ngón tay ngón tay còn tay luôn vâng thì, là thì... nó có khả năng nuôi quả thì mình sẽ bấm bấm bấm để lại một đoạn ngắn nó khoảng 10 phân đây. vâng. 10 phân mình bỏ vâng, cái phần đấy đi nó sẽ thì nó sẽ ra hoa ở những cái phần này vâng, vâng, và vâng. sau đó nó lại ra quả tiếp vâng. đấy. thì là cái quả của nó sẽ lớn nhanh hơn vâng lớn nhanh hơn là những cái quả nó ở đầu ngoài ngọn vâng, vâng. đấy và tiếp tục mình đi sang những cây khác Khánh cây này đẹp đường luôn này. Vâng. À. Đấy. Vâng. Cây này là một cây mà sắp chết. Vâng. Đấy. Nó vàng nó đỏ gọi là là, là, là xác định là nó chết đến trăm phần trăm rồi chín mươi mấy phần trăm chỉ mấy phần trăm rồi thế là em với lại à, quốc em trồng một cây ở bên cạnh kia luôn à, để thay thế để thay thế thế nhưng mà khi mà em à, dùng cái phân silic này em tưới vào thì nó lại phát triển lại nó phục hồi lại và nó lại thành vâng. đẹp và bà tưới mấy lần ạ em tưới ờ, nghĩa là khi mà em tưới bình thường là em cứ tưới cho nó không tức là một túi này mình pha với tỷ lệ nước như nào và mình tưới cho bao nhiêu à, cây tưới... Ờ, bao nhiêu cây vàng đá một uh, có nghĩa là pha... tưới chung sau khi mà cùng chăm sóc cây à, là vâng, mình đấy, tưới chung luôn không phải đấy chung luôn là ví dụ là cả cái vườn này làm 300 cây thì mình cứ tưới bình thường như những cây khác à mình tưới thì nó thường. này có thể là mình tưới hơn một tí cũng được vâng thì là nó lại hồi lại mà nó xanh đẹp như này mà mà em cũng không nghĩ bao giờ mà nó lại, lại, lại xanh được lại như thế này nhưng mà có rất nhiều cây là đã đã làm là là cuốc ừ, cái cây bé rồng bên cạnh luôn vâng mà nó lại hồi sinh được lại như thế này hồi sinh là nhờ nó... cái cái dưới cái này nhờ tưới này vâng và mình cứ tưới định kỳ mỗi tháng một lần thôi vâng chứ mình cũng không phải có một chăm sóc gì hơn phải là tưới liên tục vâng chỉ cần thế thôi vâng vâng thế và bây giờ ờ, cây la đã hồi phục hoàn toàn như thế này rồi vâng. à, và nhìn cây ở đây thì mình thấy nó còn đẹp và triển vọng hơn đẹp những cây khác cả những cây khác vâng đẹp và triển vọng hơn những cây khác đây vâng. à, khi mà dùng cái phân Sinic này thì bà đánh giá về cái lá na nó như thế nào em thấy là cái lá rất là bóng nó bóng, bóng. nó dày đây các bạn này có vâng. thể nhìn hai mặt lá luôn này bóng đây nhá vâng. mặt lá sau này xanh nó bóng mặt lá sau đẹp như này này đấy đẹp như này đấy đây này không có một tí vết gì không có Ờ, vâng. những cái nấm màu hóng sâu mà không có nấm không có hoặc bị... là không bị phấn trắng là. Vâng. đấy thế và đây tôi quay trở lại cái mặt lá này đấy nó đều đẹp như thế này các bạn này đấy. không chỉ uh, cành này mà vâng. cành nào cũng đẹp như này đây phát triển rất là và cái lá na thì bà thấy là nó mỏng hơn nó dày ạ nó dày hơn hiện mà trông dày hơn rất là khỏe nó khỏe lá, lá nó rất là khỏe đây nó, lá này nó xanh và nó rất là khỏe bẻ lá này vâng. và cái ờ, mầm của nó cũng rất là mập vâng. mầm nó lên rất mầm là nhiều luôn em tỉa đi nhiều rồi đấy à đấy vâng, em tỉa đi nhiều đấy à, à? Vâng, thì ờ, đối với những cái na ờ, mà bị vàng lá khi mà bà con uh, vô phương cứu chữa không uh, dùng thuốc bảo vệ thực vật không hết thì bà con hãy uh, dùng đến cái phân bón silic uh, à, tân phát của chúng tôi và dùng cái túi này tưới định kỳ nếu mà mình không phun được thì mình tưới định kỳ cho nó à, bà con pha với tỷ lệ là à, mỗi một túi này thì mình pha với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước à. và mình tưới cho khoảng độ với cái na mà nó từ 10 đến 20 năm tuổi này thì mình tưới cho khoảng 10 cây 10 cây và cứ một tháng mình thực hiện một lần à, với những cây mà nó càng yếu yếu ớt mà nó vàng lá nguy cơ nó chết sắp đến vâng. nơi rồi thì mình phải tưới tăng lên một tí vâng. tưới có thể là lúc này không phải là một tháng tưới một lần mà một tháng bà con có thể tưới tới 2 đến 3 lần càng tốt càng vâng. tốt thì cây lọc sẽ ra những cái rễ mới và uh, nó sẽ phục hồi dần dần vâng. từ bộ rễ bộ rễ của nó sẽ phục hồi dần thế sau đó thì nó ra những rễ mới và bắt đầu khi mà rễ mới nó ra rồi thì bắt đầu những cái chồi mới nó ra vâng. những chồi non nó ra và chồi ra đến đâu thì lá xanh đến đó và lá xanh đến đâu thì cây khỏe đến đó tức là rễ tốt thì lá vâng. tốt rễ tốt lá tốt mà rễ yếu thì lá kém vâng. và dụng lá và có thể là uh, ờ, chết cây chết cành chết cây thì bà con nên bổ sung cái phân uh, túi silic loại 300 gram này vào để uh, giúp phục hồi bộ rễ trước hết là phục hồi bộ rễ bởi vì uh, cây na là một cái cái uh, rất là khó tính rất là khó tính hay là còn gọi là mẫn cảm Đấy. nhạy cảm à, nhạy cảm Đấy. rất là nhạy cảm rất là nhạy cảm mà khi mà mình uh, cho nó ăn quá liều ví dụ như là mình cho cái Nvk nó quá liều hoặc là mình uh, hoặc là gặp thời tiết bất lợi thì na nó cũng uh, cái uh, sinh trưởng phát triển kém và thậm chí là nếu như mình cho nvk nhiều quá thì uh, cái uh, rễ của nó cây na sẽ bị bội thực và cái rễ của nó sẽ hỏng nó bị uh, ngộ độc nó bị hỏng nó bị từ cái hỏng này thì nó dẫn đến là nó uh, sẽ bị uh, vàng rễ thối rễ và chết cây chính vì vậy mà bà con nên bổ sung cái phân trung lượng silic này vào cho la thì nó sẽ giúp cho phục hồi được cây na mà phục hồi ở đây thì sẽ phục hồi hoàn toàn chứ không phải là phục hồi trong một tháng hoặc là trong một năm vâng. ờ, rồi thì cây la lại bị chết mà phục hồi đây là sẽ phục hồi mãi mãi sau này nếu như ta cứ dùng phân silic đấy thì cây na sẽ ờ, sinh trưởng phát triển tốt và sẽ cho chúng ta thu nhập ừ, rất là cao Đấy quả nó cứ sai na đài kìa à, Rất là sai Ở đây thì không chỉ có trên một cây Mà trên tổng thể cả vườn ở đây chúng tôi ờ, đánh giá là nó sai tỷ lệ rất là đồng đều Và bà cho biết là trên vườn này có bị cây cam Cây la nào bị vàng lá không ạ? Năm nay thì ít lắm chị ạ À, từ khi dùng cái phân Sinic là, là, là tỷ lệ vàng lá và chết là rất là ít luôn. À, bởi vì nó cứu được vàng lá thì làm sao à, mà chết được? Không không không không, không vâng. chết thì xưa, chết nhiều lắm đây này cây này cũng ờ, rất là thấp nhỏ thôi nhưng mà quả đây các bạn này quả sai na đà luôn đấy đây thì mình vặt bớt lá đi cho các bạn thấy này đấy nguyên cái góc này thôi đã tới ờ, khoảng độ 6 7 quả la rồi thế còn xung quanh này nó đây nó còn rất nhiều đấy các bạn này đấy nó còn rất nhiều như thế này đấy và thưa bà con là ngoài việc ngoài việc uh, tưới uh, phun phân silic cho la khi uh, bị vàng lá để phục hồi giúp cho cây la này phát triển sống trở lại, phát triển sinh trưởng phát triển tốt thì um, ta có thể dùng thêm cái túi 5 cân này bón gốc Đấy, ta bón thúc vào giai đoạn mà đầu xuân đầu xuân từ tháng riêng riêng 23 thì có thể là à, bà con sẽ bón là mỗi một gốc la mà từ à, mới trồng từ 1 cho đến 3 năm tuổi thì ta bón khoảng 2 lạng trên một gốc. Từ 3 năm tuổi cho đến 7 năm tuổi thì các bạn bón khoảng 3 4 lạng trên một, một gốc. Và từ 15 tuổi trở ra cho đến 20 năm tuổi và cao hơn nữa thì bà con nên bón là à, 5 lạng trên một gốc. Đấy. Thì và song song cùng với việc bón này thì bà con nên bổ sung à, phun thêm cái túi 300 g này. Đấy, bà con tưới vào gốc quanh tưới quanh 8. Và nếu như mà bà con phun được thì là tốt nhất Trước khi ra hoa thì mình nên phun cho nó khoảng từ 1 đến 2 lần Phun để kích thích mầm hoa Để cho hoa nó to hơn, tươi hơn Và à, cái đài hoa nó dày hơn Và cái cái phấn hoa nhiều hơn và cái tỷ lệ đậu quả nó cao hơn Đấy. Và nhân đây thì chúng tôi cũng tư vấn cho bà con là NVK đạm nân kali là phân đa lượng còn phân bón của chúng tôi, phân Sinic của chúng tôi là phân bón trung trung lượng. Phân bón trung lượng đây và có bổ sung thêm những cái vi lượng cần thiết cho cây ăn quả sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt là cho tỷ lệ sai hoa đậu quả cao hơn và cho cái tỷ lệ uh, nó có những cái công dụng như là tạo độ ngọt. Uh, vâng mời bà Hương bà vào đây ạ. Tạo độ ngọt, tạo độ đường cao ở trên uh, những cái cây mà uh, những dòng như là na này, nhãn này ổi vải táo ổi táo này vâng. nó cần những cái độ đường cao thì dùng cái phân dinh Zinix này là dòng phân trung lượng à, có bổ sung vi lượng để tạo cho cái ờ, chất lượng quả nó ngọt hơn độ đường cao hơn mẫu mã đẹp hơn và đặc biệt là để à, còn có, ngoài ra còn có một chức năng là làm dai cuống chống dụng quả chống thui chống dụng à, hạn chế lám chàm thối lứt và cho mẫu mã đẹp hơn như là chúng ta đang nhìn thấy đây đấy những trái lan là mẫu mã rất là đẹp như thế này và ngoài ra một cái ưu điểm quả này chín quả này chín rồi à? vâng đấy quả này chín à thế à quả như thế là chín rồi vâng đây mẫu mã nó đẹp đặc biệt là nếu mà dùng bà con dùng vân thường thì không bao giờ có những cái cái mã mà nó phấn hồng quả như thế này nhưng mà dùng phân Sinic thì cái mắt của nó cứ hồng hồng như này đây này mình có thể đưa ra ánh sáng này Tôi em đây chị ơi ánh sáng cho bà con nhìn thấy này đây này Ano. cái mắt mở nó hồng này dạ. hồng mắt như thế này nó rất là khôn cái quả la đấy nó rất là khôn quả la Ủa thì ờ, và... 14 gì này đúng không vâng vâng vâng vâng ờ, thưa bà con là ngoài việc mà chúng ta bổ sung cái phân đa lượng thì bà con phải bổ sung thêm cái chung quy lượng silic như là chúng tôi vừa trình bày trên để đảm bảo cho uh, la tạo độ đường cao uh, được thu hoạch chức vụ uh, thời gian với thời gian từ 10 đến 15 ngày và đặc biệt là cho tỷ lệ quả la sai đồng đều uh, mắt thưa uh, mắt phấn hồng uh, trông nó ừ, đẹp cái mã la nó đẹp uh, và cái sự phân bố quả trên cây đồng đều uh, cũng như là cho cái ờ, chất lượng na nó ít bị giòi ít bị giòi rồi à, nó ăn nó ngon hơn ăn nó ngọt hơn thơm hơn à, ờ, mẫu mã đẹp hơn bán thì được giá cao hơn và à, chăm sóc thì nó nhàn hơn để cho người à, chăm sóc đỡ à, mất nhiều công thì các bạn thì bà con nên bổ sung cái phân à, trung lượng silic để giúp cho à, cây là cái bộ rễ nó khỏe và à, như các cụ ta nói rằng à, cây có rễ có gốc có cành mới sinh cái ngọn à, nếu như bà con bón nhiều NPK quá thì dẫn đến là cây bị ngộ độc và từ đó là dễ nó sẽ bị vàng, bị thối và dẫn đến là chết cành, chết cây và cuối cùng là dẫn đến bà con bị thất thu thì chúng tôi cũng à, nhân đây khuyến cáo bà con là lên bổ sung cây phân trung vi lượng silic này à, với một cái lượng à, rất là ít nhưng mà đạt được cái năng suất chất lượng hiệu quả cao và à, dễ chăm dễ trồng cho thu hoạch sớm trước vụ bán được giá và ờ, nó đảm bảo cái năng suất của hàng năm nó vẫn nó à. tương đồng như nhau tức là nếu như bà con dùng phân đa lượng thì à, nếu vào thời tiết thuận thì được mùa nhưng vào thời tiết thời tiết bất thuận thì sẽ mất mùa nhưng mà dùng phân xinic này nó giúp cho cây na chịu nắng tốt hơn chịu rét tốt hơn tức là chịu nhiệt tốt hơn và nó bảo lãnh cái năng suất tức là năm nào à, ừ, cũng cái cái tỷ lệ mà được mùa nó đồng đều nhau nó đồng đều nhau nó ừ, nó nó không có bị, không bị nó chống thất thu chống thất thu đấy và à, đặc biệt là khi mà dùng phân xinic thì cái tỷ lệ sâu bệnh sẽ giảm vâng. mà nó sẽ giảm tới khoảng 6 à, 70 phần trăm như vậy là sẽ góp phần và giảm cái chi phí đầu vào cho bà con mà năng suất lại tăng yeah. Vâng. chi phí thì giảm thì đương nhiên nhà vườn sẽ có những cái lợi nhuận cao hơn à, vậy chúng tôi khuyến cáo bà con nên ứng dụng phân bón silic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 tại sao bà con lại không ứng dụng vào cho la để à, làm nên một cái thương hiệu đặc sản không chỉ là la chi lăng lạng sơn mà còn la yên tử và những vùng la khác kính chúc bà con có những vụ la bội thu và à, nếu như bà con muốn à, đến thăm vườn để trải nghiệm trên những vườn la này thì bà có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Vâng, tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp và, và, và giới thiệu để mọi người cùng dùng phân để đạt được cái năng suất ờ, hiệu quả cao hơn vâng và những bạn nào muốn mua la sạch na dai la, dạ sạch vâng bở. lam bở ngon chất lượng cao ờ, và được thu ờ, sớm trước vụ thì các bạn ấy liên hệ với bà Đỗ Thị Hương với số điện thoại số điện thoại là 090 à 035 9822 746 vâng à, những bạn nào muốn mua ship hàng thì liên hệ với số điện thoại trên và dạ. có thể cho biết địa chỉ ạ địa chỉ của nhà tôi là ở tổ 1 khu Đồng Minh phường Phương Đông thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh vâng. và gần gần đường rẽ à, vào chùa Yên Tử vâng. và gần khu à, du lịch tâm linh vâng. vâng. À, những bạn nào muốn đặt mua ship hàng thì hãy liên hệ với điện thoại và địa chỉ trên vâng. để được ship hàng với một cái la mà có thể nói là đẳng cấp trong những dòng la của Việt Nam vâng. và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Đỗ Thị Hương Vâng. Xin kính chúc bà năm nay vụ la này vườn này chúng tôi xin kính chúc bà sẽ thu được khoảng 300 triệu. <laughs> Vâng, vâng. xin cảm ơn ờ, ờ, công ty. Vâng. Xin ờ, chúng ta cùng chào khán giả. Vâng. Xin chào và hẹn gặp chào lại. khán giả. Bạn nhé. La của nhà bà Đỗ Thị Hương vừa thu hoạch về đây. Như quả như này là ba lạng trên một quả các bạn này. Đấy. Xem có quả là bốn lạng không nhé? Quả con này. Quả, vâng, quả này xem là bốn lạng. À. Đây ở đây bốn nạng các bạn này ở đây bốn nạng luôn từ ba bốn nạng đấy từ ba bốn nạng là lao lao loại một lao một đây quả to này dáng cân chuẩn đẹp không các bạn này tuyệt vời đấy đẹp không đấy tuyệt vời nhá Đến lúc ở Bán Vân thì chúng tôi chưa tìm được quả nào chín nhưng mà vào đây thì đã có quả chín rồi mắt nó mở hồng như này hồng đẹp này thế và cái quả này chắc cũng là bốn nạn đây bạn này bốn nạn này đây tôi để hai quả lên nhé nên chị qua nó làm rồi nhưng mà nó đang hướng cái chỗ gì ở hai quả này là được tám nặng. cứ ship tám nặng luôn nhỉ ba à, lúc sáng là bà đã sáng giờ là vui được mấy chuyến rồi à? Tháng này em ờ, được khoảng độ gần gần 50 cân. Gần 50 cân. Nhưng là trưa đến lại lại chín cây là lại cắt chín cây là được cái này 20 cân nữa. Thế mà chiều nay mình có định thu nữa không ạ? thế nào thì em vẫn phải phát theo giờ. Vâng, chín theo giờ và mình biết là mình thu hoạch như này thì ăn sẽ ngon hơn Chín cây nó sẽ ngon hơn là cắt mở mắt. Cái này mà mới đầu vụ nhưng mà một ngày có khi phải được gần tạ nhỉ? Tầm năm bảy chục cân, năm bảy chục cân đúng không? Đổ một tờ đây và sau đây đây trong tủ lạnh dạ. Dạ. sau đây thì tôi dạ. xin rửa cái quả la này để cho các bạn xem là cái cái la bở từ phân bón xịt tân phát bắc giang nó ngon như nào các bạn nhé đây không có giỏi và cái cái, ờ, ruột nó rất là, là trắng ruột nó trắng bột nó rất là nhiều luôn bột nó rất là dày. bột nó bột nó dày ừ. nhiều. Ăn à. rất là ăn nó rất là ngọt ngọt sắc luôn cùi nó mềm mùi vâng, nó mềm và cái vỏ nó vâng, vỏ nó mỏng dính vỏ mỏng dính luôn các bạn ạ đấy ừ. bây giờ tôi ổi ờ, thơm lắm các bạn ạ <laughs> thơm quá thơm nức lở luôn vâng, ăn thằng thìa luôn, <laughs> ăn là nghiền luôn các bạn ạ ngon không thử miếng nhá à. ngồi đi ngồi đi cháu đâu ngồi ghế trong không tuyệt vời đây đây đây Cơm á ừ, Chiều này à, nữa Mà mình phải ăn để cho các bạn thấy cái hạt nó như nào nhỉ Đây nhá, tôi thử hạt nó ít ừ. Hạt nó bé các bạn này Hạt bé, cùi dày Hạt nó ít, ờ. ít hạt mà bột nó nhiều Bột nhiều, hạt nó ít hạt mà nó cùi dày Còn đến ờ, la dùng quân thường thì cái hạt nó to mà cái à, ờ, nó sẽ nhiều hơn ăn nó không không, không trơ nó không có nhiều bột như thế à, nó trơ nó không có nhiều bột mà ăn nó sẽ không được ngọt sắc và thơm như thế này đấy thì không qua đây chín thì trường quá trường năm bóp mãi chín ký thì ngon hơn còn nó không chín ký